Ở phần thứ nhất, chúng ta sẽ ôn tập về từ chỉ hoạt động và trạng thái. Trong những tiết trước, cô đã hướng dẫn cho các con từ chỉ hoạt động, từ chỉ trạng thái. Hoạt động là những gì ta có thể nhìn được, còn trạng thái thì diễn ra một cách âm thầm hơn mà ta chỉ cảm nhận được thôi, nhưng nó lại vẫn là hoạt động. Hôm nay chúng mình sẽ luyện tập để củng cố hơn về nhận diện giữa hoạt động và trạng thái cô sẽ giúp các con nhận diện được qua một đoạn văn. Các con nghe cô đọc đoạn văn này trước nhé. Chim bố và chim mẹ cùng vun vút bay về như hai mũi tên. Diều hâu đang bám vào thân cây, sắp sửa quắp đôi chim non bay đi. Giữa lúc đó, chim bố và chim mẹ về đến tổ. Chúng cùng xòe cánh, bay chập chờn trước mặt kẻ thù Chồng thấy đôi chim bay vật vờ như ốm, chỉ cần dơ vuốt ra là quắp được. Diều hầu giang cánh bay lên theo. Đôi chim gáy trở nên nhanh nhẹn, chim mẹ vội lao xuống, bay quặt về tổ. Trong lúc chim bố bay đi, lấy thân mình làm mồi cho kẻ thù bay theo. Đoạn văn khá là hồi hộp khi miêu tả sự mưu trí của chim bố và chim mẹ để cứu giúp những chú chim con khỏi kẻ thù của bầy chim này đó chính là diều hâu. Nhưng nhiệm vụ của chúng mình trong phần này là tìm các từ chỉ hoạt động của đôi chim bố mẹ và diều hâu. Như vậy ta sẽ có hai hoạt động của hai loại khác nhau, đó là hoạt động của chim bố mẹ và hoạt động của diều hâu. Vì thế cô sẽ chia đôi phần này để chúng ta theo dõi cho dễ nhé.